Bài tập số 1 của cô có nội dung như sau. Tính A. 2 phần 7 cộng 4 phần 7 B. 6 phần 7 trừ 2 phần 7 C. 6 phần 7 trừ 4 phần 7 và D. 4 phần 7 cộng 2 phần 7 Nội dung bài tập số 1 của chúng mình đó là chúng mình thực hiện phép cộng và phép trừ phân số. Và một điều các con cùng quan sát ở đây các con sẽ thấy đây là phép cộng phép trừ các phân số. Và khi cộng trừ các phân số thì các con quan sát thấy chúng có điều gì giống nhau. Đó là chúng có mẫu số giống nhau. Như vậy ở phần 1 các con sẽ cùng nhau đi tìm tính phép cộng và phép trừ phân số với các phân số có cùng mẫu số. Vậy để làm phép cộng phép trừ với các phân số có cùng mẫu số thì chúng ta làm như thế nào? Cô mời các con đi vào phần bài giải. phép tính đầu tiên đó là 2 phần 7 cộng 4 phần 7. Đây là phép cộng hai phân số. Hai phân số này có chung mẫu số là 7. Vì vậy ta không phải quy đồng nữa. Khi cộng và trừ phân số thì các con nhớ luôn luôn phải đưa về mẫu số của chúng bằng nhau. Lúc đó mẫu số ta giữ nguyên và ta lấy tử số cộng với tử số. Ta sẽ làm như sau. 2 phần 7 cộng 4 phần 7 sẽ bằng 2 cộng 4 và mẫu số là 7 ta giữ nguyên, tử số ta lấy 2 cộng 4, mẫu số ta giữ nguyên là 7, ta được kết quả là 6 phần 7. Như vậy, 2 phần 7 cộng 4 phần 7 bằng 2 cộng 4 trên 7 bằng 6 phần 7. Ở bài này các con đã thấy khi cộng các phân số có chung mẫu số thì chúng ta chỉ nhớ là lấy tử số của phân số thứ nhất cộng với tử số của phân số thứ hai còn mẫu số thì chúng mình giữ nguyên các con nhé